Xin chào tất cả các bạn Rất vui được gặp lại các em trong buổi chiều ngày hôm nay Bây giờ thì chị lại lên đây phát trực tiếp cùng với các bạn Và đem đến cho chúng ta những kiến thức ôn tập về bài thơ sang thu nhé Và người bạn đồng hành cùng với chị trong buổi chiều ngày hôm nay Đó chính là cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9 Một cuốn sách mà dạo gần đây có rất nhiều bạn đang quan tâm Và mong muốn có thể dinh về cho mình Phục vụ cho quá trình ôn thi Ok chưa nào? Ừ, thế nên rằng là bạn nào 2K6, đặc biệt là 2K6 đang tập trung cho việc ôn thi vào 10, hãy nhanh chóng tham gia phần phát trực tiếp này với chị. Ok không? Ừ, xin chào các em. Rồi, xin chào các bạn. Xin chào Ngân. Ừ. <laughs> Đó, xin chào Hương. Các em ơi, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau lắng nghe một bài văn được trích từ cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9 và bài văn đó sẽ phân tích về bài thơ Sang Thu nhá. Ừ, uh, hình như là lâu lắm rồi chị chưa ôn tập cùng với các bạn về tác phẩm này đúng không nào? Về bài thơ Sang Thu của tác giả Hữu Thỉnh. một bài thơ rất là ngắn thôi, tuy nhiên phần kiến thức liên quan thì lại rất là nhiều. Và để xem xem là chúng ta có thể phân tích như thế nào với những đề bài xoay quanh bài thơ Sang Thu này nhá. Đồng ý với chị không? Ừ, em đã đọc bài sang thu trong sách này rồi ạ. À. à, rất là tốt. Đó, ok chưa? Ừ. Những bài viết ở trong cuốn sách tuyển tập 50 bài văn mẫu này thì không chỉ là đưa ra những kiến thức này, không chỉ là phân tích và cảm nhận ở mức là kiến thức cơ bản mà còn có những phần liên hệ mở rộng nữa, đúng không? Thế nên rằng là nếu như mà chúng mình có sở hữu cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu, các em sẽ vừa được ôn tập về kiến thức nền, vừa được ôn tập về cách viết, cách diễn đạt và sẽ có thêm cho mình những cái dẫn chứng hay mỗi khi muốn liên hệ mở rộng về từng tác phẩm một. Ok chưa? Nhá, thế nên rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu uh, Ờ, bài tập À, đề bài mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe là đề bài số 43 trang 205 Đây để chị giải cho chúng mình nhá đó, cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu thì đã được tái bản lần uh, một lần rồi Và trong lần tái bản này thì có <laughs> cái uh, phần kích thước nó rất là nhỏ xinh như thế này thôi các em ạ Rất là nhỏ, nhỏ xinh và rất là đáng yêu Đấy, dở qua dở lại rất là dễ dàng Để cho chúng ta có thể tiện tiện lợi khi mà mang đi học này Khi mà chúng ta uh, tranh thủ những cái thời gian rảnh của mình để có thể đọc sách Ok không? Rồi, đề bài ngày hôm nay của chúng ta như sau Đề số 43 trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm lớp 9 nhá Đó, đề bài phân tích bức tranh thiên nhiên lúc chuyển mùa trong bài thơ Sang Thu, từ đó nhận xét về vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Hữu Thịnh. Vấn đề nghị luận của chúng ta đó chính là bức tranh thiên nhiên lúc chuyển mùa trong bài thơ Sang Thu, đúng không nào? Thì các em có thể thấy về bức tranh thiên nhiên lúc chuyển mùa chúng ta thấy nó xuất hiện ở trong cả ba đoạn thơ trong bài Sang Thu, đúng không nào? Bỗng nhận ra hương ổi, phả vào trong gió xe, xương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Đó là những câu thơ đầu tiên trong khổ một để nói về những à những tín hiệu giao mùa sang đến khổ thứ hai à sông được lúc rành ràng chim bắt đầu vội vã có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu ở đó chúng ta bắt gặp rõ ràng hơn về những hình ảnh của thiên nhiên vào mùa thu đúng không nào để rồi cuối cùng là những suy ngẫm của tác giả được gửi gắm cũng là thông qua những hiện tượng thiên nhiên cũng là thông qua những hình ảnh thiên nhiên lúc thu sang đó chính là gì ừ uhm vẫn còn bao nhiêu nắng đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ, trên hàng cây đứng tuổi. Vậy là với đề bài này, chúng ta trước tiên tập trung phân tích bức tranh thiên nhiên lúc chuyển mùa, sau đó thì sẽ có phần nhận xét về vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Hữu Thịnh nhá. Đồng ý với chị không nào? Ừ, rồi bạn nào mong muốn có thể lắng nghe bài viết này và mong muốn ôn tập cùng với chị trong buổi học hôm nay, các bạn có thể giúp chị chia sẻ phần phát trực tiếp này được không? Ừ, chị gặp rất nhiều những cái thắc mắc của các bạn và chị nhớ là chị đã nói ở trong những buổi phát trực tiếp rồi, nhưng do là chúng mình không chia sẻ và không tìm cách lưu lại Thế nên rằng là việc tìm lại sẽ rất là khó đấy bởi vì càng ngày thì chị càng phát trực tiếp nhiều đúng không thế nên chúng ta nếu như mà không chia sẻ ờ, không lưu lại thì những phần chúng ta cần sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm lại nên là chị chỉ mong rằng với những bài nào với những phần phát trực tiếp nào mà hữu ích với các em các em giúp chị chia sẻ để chúng ta chỉ cần vào trang cá nhân của mình thôi là có thể xem lại được ngay ok chưa nào ừ đó rồi À, chị cảm ơn Hạ Nhật rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau lắng nghe bài viết cho đề bài này nhé. <laughs> à, phát trực tiếp lần sau về bài những ngôi sao xa xôi à? Rồi, ok, ok, lần sau chúng ta sẽ ôn tập về những ngôi sao xa xôi nhá. Được không nào? Bữa hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về sang thu của Hữu Thịnh. Rồi, đề bài như à bài làm như sau. Sáng mát trong như sáng năm xưa, gió thổi mùa thu hương cốm mới, tôi nhớ những ngày thu đã xa, sáng chấm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài sao xác hơi may, trích trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi. Thu sang với Nguyễn Đình Thi là chút nhớ nhung về hương vị thuở xưa, hương cốm trong những ngày Hà Nội chớm lạnh. Với sao mai là lá biếc trổ vàng bâng khuâng, Riêng Hữu Thịnh, ông nhận thấy thu đã về qua hương ổi ngọt thanh. Trước thời khắc chuyển mùa, ông chẳng giấu nổi sự ngỡ ngàng của mình và cũng chính từ đó mà sang thu được ra đời. Qua bài thơ, ta thấy được vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên lúc chuyển mùa đầy tinh tế cùng vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Hữu Thịnh. À, chúng ta thấy được là một mở bài được dẫn dắt từ một đoạn thơ cùng đề tài về mùa thu, đúng không nào? Sau đó dẫn dắt đến tác phẩm sang thu của chúng ta. Nhưng đặc biệt, cái câu quan trọng nhất trong phần mở bài này là gì? Đó chính là câu nêu vấn đề và phạm vi phân tích đây này. Đúng chưa? Vấn đề của chúng ta là bức tranh thiên nhiên lúc chuyển mùa thì Câu này đã nêu ra vấn đề nghị luận này. Qua bài thơ, ta thấy được vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên lúc chuyển mùa đầy tinh tế cùng cùng với vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Hữu Thịnh. Ok chưa nào? Nhá. Thì đó chính là cái câu rất là quan trọng. <clears throat> Thế nên qua đây, chị muốn nhắn nhủ với các bạn này, khi mà chúng ta tham khảo những bài viết hay, đặc biệt là những phần mở bài, không phải là cứ hoa mỹ hay cầu kỳ là các bạn cho rằng như thế là hay đâu nhá. Các em phải hiểu được bản chất của phần mở bài là phải nêu đúng được vấn đề nghị luận và phạm vi phân tích, được chưa nào? Có thể mở bài của các bạn tự viết ra, chưa được cầu kỳ này, chưa được hoa mỹ, nhưng nhưng chúng ta đã nêu đúng được vấn đề nghị luận và phạm vi phân tích không mắc những cái lỗi về diễn đạt như là lặp từ này hay là lủng củng này như thế thì cũng đã bước đầu đảm bảo rồi đấy các em chỉ cần tham khảo thêm những mở bài mà đạt cái yêu cầu như thế này đúng chưa là các em đã hiểu được và các em có thêm cho mình những cái kinh nghiệm viết rồi được chưa nào rồi thì đó là phần mở bài tiếp tục sang đến phần thân bài thì trước tiên chúng ta có một đoạn văn nho nhỏ để khái quát về tác giả tác phẩm này Sang Thu được viết vào mùa thu năm 1977 và được in trong tập Từ Chiến Hào đến Thành phố xuất bản năm 1991. Đây là một trong những mùa thu đầu tiên của người lính vừa bước ra khỏi chiến tranh. Suốt ngày, người lính trong thời chiến phải đối diện với tiếng súng nổ, tiếng bom rơi, tiếng động cơ phản lực. Chính vì vậy mà có lúc nào đó không phải nghe những âm thanh ấy thì quả là quý giá vô cùng. Ở đây có một điều rất là đặc biệt, thay vì là chúng là chị dùng sử dụng những cái thông tin mà chúng ta được học về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm thì chị mượn luôn những lời chia sẻ của tác giả Hữu Thịnh về chính bài thơ Sang Thu này để lý giải, để bước đầu lý giải được cái tình cảm, cái cảm xúc của tác giả khi sáng tác nên bài thơ. Đúng không nào? Sang Thu ở đây không chỉ là là mùa thu của thiên nhiên mà còn là sự sang thu của đời người và phải chăng theo như Hữu Thỉnh chia sẻ, gắn nó với cả hoàn cảnh của đất nước lúc bấy giờ thì đó còn là lúc đổi mới của đất nước nữa, đúng không nào? Một trong những mùa thu đầu tiên của người lính vừa bước ra khỏi chiến tranh. Đó, ok chưa? Ừ, mượn luôn những uh, lời chia sẻ của tác giả để chúng ta lồng ghép vào cái phần đưa ra hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm. Cũng là một cái cách rất là độc đáo đấy. Các em có thể tham khảo ở trong bài viết này và tham khảo nhiều hơn ở trong những cuốn sách của Văn Trị Hiên nhá. Có cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu này hay là bộ sổ tay văn học cũng đều có những cái phần kiến thức như thế cả. Ok chưa nào? Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi vào phân tích này. Nếu như nhắc đến mùa thu trong thi ca, người ta hay nhớ đến những sắc những hương đặc trưng như sắc vàng phai trong thơ xuân diệu đây mùa thu tới mùa thu tới với áo mơ phai dệt lá vàng hay như hương cốm nồng nàn trong thơ nguyễn đình thi sáng mắt trong như sáng năm xưa gió thổi mùa thu hương cốm mới thì tín hiệu bắt đầu mùa thu trong thơ hữu thỉnh lại là hương ổi chín trong làn gió xe bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe. Hữu Thỉnh đã mang đến cho người đọc một cảm giác bất ngờ ngay dòng thơ đầu tiên. Bỗng là chợt có là bất chợt có pha chút ngỡ ngàng bởi thứ mà tác giả nhận ra trong khoảnh khắc mơ hồ, phảng phất khi thu sang lại chính là một mùi hương quen thuộc quá hương ổi. Một mùi hương gợi nhớ đến tuổi ấu thơ, gợi nhớ đến những buổi chiều vàng với một dòng sông thanh bình, một con đỏ lững lờ trôi, những đàn trâu bò no cỏ giỡn đùa nhau và cả những đứa trẻ ẩn hiện trong triền ổi chín vàng ven sông. Nó giống như mùi bờ bãi, mùi con trẻ, sộc thẳng vào những miền thơ ấu thân thiết trong tâm hồn chúng ta. Mùi hương đơn sơ ấy lại trở thành chiếc chìa khóa vàng mở vào tâm hồn của mỗi người. Cảm giác bỗng nhận ra báo cho chúng ta biết rằng trước khi nhận ra hương ổi ấy, con người đang sống trong một cuộc sống hoàn toàn khác mà theo nhà thơ, đó là cuộc sống thường nhật trơ lì cảm xúc với bao nhiêu lo toan đời thường, khác hẳn với Trần Nguyên Soái trong thu chín Cúc vàng na nở mắt chơi, lựu rôn rốt ngọt, lả lơi chuối vàng, nho lê căng nét căng nét mịn màng, cam dưa hấu ngọt cho nàng mời anh. Với hữu thỉnh, hương ổi thanh thanh dịu dịu kia, nào có gì sánh bằng, Hương ổi trong gió đầu mùa xe lạnh chính là sứ giả của mùa thu. Nó đến và phả vào trong gió xe, một làn hương ngào ngạt, sánh đậm, lan tỏa khắp không gian. Hai câu thơ ngắn gọn mà có cả gió, cả hương. Tác giả lựa chọn làn gió xe, gió heo may đặc trưng của mùa thu đất Bắc, làm tín hiệu thứ hai cho khoảnh khắc giao mùa. À, phân tích xong hương ổi rồi, chúng ta dùng một câu kết nối để nêu ra tín hiệu thứ hai. Ở đây đó chính là chính là làn gió xe. Đó là một thứ gió khô và thoáng chút xe lạnh. Làn gió xe ấy đã làm dịu đi cái nắng oi ả, gay gắt của mùa hạ và khiến cho làn hương ổi như sánh lại và trở nên ngọt ngào hơn. Sau làn gió xe lạnh mang theo hương ổi chín là màn sương mỏng mảnh răng mắc, nhẹ nhàng, chuyển động chậm chậm nơi đường thôn ngõ xóm. Sương trùng trình qua ngõ, hình như thu đã về. Cảm nhận của tác giả đã có sự thay đổi từ khứu giác, xúc giác sang cảm nhận bằng thị giác. Thi nhân trong phút giao cảm với thiên nhiên như thấy rõ được làn xương mỏng đang trùng trình qua ngõ. Nghệ thuật nhân hóa qua từ láy trùng trình đã gợi lên dáng vẻ lãng đãng như đợi chờ, cố ý chậm lại đầy lưu luyến của màn xương. Màn xương thu hình như cũng muốn tận hưởng trọn vẹn hương thơm ngọt ngào và cái lành lạnh đầu thu, thế nên nó còn đang trùng trình chưa muốn tan đi. Hai chữ trùng trình đã diễn tả rất nên thơ bước đi chậm chậm khi trở về của mùa thu, hồ hởi mà luôn tạo nên sự mơ hồ và mông lung nhất. Trùng trình còn là sự cố ý muốn làm chậm lại, rung rinh, lay động sương thu rung rinh lay động hay chính là sự rung động trong tâm hồn hữu thịnh để rồi tác giả đã giật mình và bối rối hình như thu đã về nếu như từ bỗng bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên của tác giả khi mùa thu về thì hình như lại thể hiện sự phỏng đoán một cách mơ hồ của tác giả có lẽ mùa thu đã sang là mùa thu của đất trời và mùa thu của lòng người mênh mang nhiều tâm trạng. Sau phút giây ngỡ ngàng và khẽ mừng vui, tác giả đã lấy lại cái điểm đạm vốn có để tiếp tục ngắm nhìn thiên nhiên đất trời, thể hiện rõ qua từng đường nét, hình khối. Ở đây chính là hai câu để chị kết nối giữa hai ý. Ý đầu tiên của chúng ta, luận điểm đầu tiên đó chính là gì? Là à, vẻ đẹp của thiên nhiên lúc giao mùa trong khổ thơ đầu tiên. Sang đến khổ thơ thứ hai, chúng ta phải đảm bảo là nêu được là những yếu tố của thiên nhiên đúng không nào trong cổ thơ thứ hai thì ở đây trước tiên là chị có sự tổng kết lại đúng không nào những cái nội dung đã nêu trong ý trước có lẽ mùa thu đã sang là mùa thu của đất trời và mùa thu của lòng người mênh mang nhiều tâm trạng sau đó chị bắt đầu nêu ra cái ý tiếp theo mà chị định phân tích đây này sau phút giây ngỡ ngàng và khẽ mừng vui, tác giả lấy lại được cái điểm đạm vốn có để tiếp tục ngắm nhìn thiên nhiên đất trời hiện rõ qua từng đường nét và hình khối. Ok chưa nào? Đó chính là cách mà chị kết nối trong cái việc là chuyển từ luận điểm 1 là phân tích khổ 1 sang đến luận điểm 2 là phân tích khổ 2 và vẫn đảm bảo là bám sát vấn đề nghị luận là vẻ đẹp của à của thiên nhiên mùa thu. Đấy, ok chưa nào? Sang khổ thư thứ hai chúng ta sẽ phân tích như sau. À, chị cho em xin thông tin về sách. Đây là cuốn sách tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9. Nếu như mà bạn nào muốn đăng ký mua sách để phục vụ cho cái quá trình ôn thi của mình, em có thể nhắn tin luôn về cho chị nhá. Ok chưa nào? Ừ, ok chưa? Cuốn sách này hiện đang có giá là 159k. Được không nào? Và có 50 đề gồm có cả đề đoạn văn và đề bài văn cho chúng mình nữa. Ở đây chị đang đọc mẫu cho các bạn một bài văn được trích trong cuốn sách này và bài văn này là một bài văn về tác phẩm Sang Thu các em nhé. Chị đang dừng lại ở cái phần là chúng ta phân tích xong khổ 1, bây giờ chuyển sang khổ 2 này. Sông được lúc rành ràng, chim bắt đầu vội vã, có đám mây mùa hạ, vắt nửa mình sang thu. Nét độc đáo của bài thơ nằm ở sự chuyển đổi tầm nhìn từ trong vườn ra ngoài ngõ, rồi mở rộng ra không gian bao la bên ngoài với sông nước, với bầu trời cao rộng. Dòng sông dường như cố ý trôi một cách chậm chạp, thanh thản, nhẹ nhàng, gợi lên vẻ đẹp êm dịu của bức tranh mùa thu, sông được lúc rành ràng. Con sông được nhân hóa như đang nghỉ ngơi sau một mùa hạ vất vả với bão rông. Đối lập với nó, những cánh chim đã bắt đầu vội vã, gấp gáp làm tổ, tha mồi chuẩn bị cho mùa đông rét mướt hoặc bay về phương Nam tránh rét. Lúc Phút suy tư của tác giả dần bộc lộ qua lớp nghĩa biểu tượng của hai hình ảnh đang trong trạng thái đối lập này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 Bên cạnh đó, những đàn chim được miêu tả với từ bắt đầu gợi ra liên tưởng đến những người lính bước ra từ trong chiến tranh. Họ cứ ngỡ đã đến lúc được nghỉ ngơi, xong lại chính là lúc họ phải bắt đầu vội vã, tất bật trong những lo toan của cuộc sống mới. Hai tâm trạng, hai trạng thái trái ngược nhau của con người khi bước ra từ chiến tranh, khi bước ra từ chiến tranh sang hòa bình được tác giả khéo léo gửi gắm qua những biểu hiện của thiên nhiên. Phần này khi chúng ta phân tích, người ta có thể thấy được rằng là trong cổ thơ thứ hai không chỉ đơn giản là tác giả miêu tả vẻ đẹp của bức tranh mùa thu, đúng không nào? Mà những cái yếu tố thiên nhiên ấy nó còn biểu tượng cho cái cảm xúc và thể hiện được suy nghĩ của tác giả nữa. Ok chưa nào? Tiếp tục này, nét chấm phá độc đáo trong bức tranh thu gợi nhiều suy tưởng cho người đọc, chắc hẳn ở hai câu thơ sau. Có đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu sự quan sát tinh tế của tác giả đã hội tụ lại ở hình ảnh đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu. Đám mây mùa hạ được nhân hóa rất đẹp, gợi hình dung mây mỏng như dải lụa treo trên bầu trời, nửa nửa nghiêng về mùa hạ, nửa nghiêng về mùa thu. Đấy, đám mây mùa hạ vắt nửa mình sang thu mà, đúng không nào? Đám mây được cảm nhận tinh tế, tựa như giữa mùa hạ và mùa thu vẫn còn một ranh giới mơ hồ, quyến luyến nào đó. Mùa hạ chưa thật đi qua và mùa thu đã chớm về. Cảnh sắc chuyển chuyển mùa hiện lên vừa sinh động, vừa mơ hồ, đã thể hiện cảm xúc say xưa của một tâm hồn giao cảm với thiên nhiên. Phải chăng thế giới cảm xúc trong thơ hữu thỉnh vẫn luôn say xưa như thế, để rồi cứ mãi khiến bạn đọc ta vấn vương nơi những vần thơ nhẹ nhàng, những hình ảnh thơ gần gũi mà tinh tế lắm, như cái vắt nửa mình của đám mây bước sang thu, hay như buổi chiều thu thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật gọn để bước sang sông. Nắng thu đang trải đầy, đã trăng non múi bưởi, bên cầu con nghé đợi cả chiều thu sang sông trích trong bài thơ chiều sông thương của tác giả hữu thịnh các em thấy không trong phần này là chị đã vừa phân tích ờ, cái đoạn thơ chính chúng ta lại vừa có cái phần liên hệ mở rộng và cái khía cạnh để chị liên hệ mở rộng ở đây là gì đó chính là phong cách sáng tác của tác giả hữu thịnh đấy đây là một tác giả viết khá là nhiều về mùa thu và thơ thu của hữu thịnh nó có một cái nét rất là đặc biệt nó vẫn mang những cái đặc trưng của mùa thu là một mùa đem đến sự dịu dàng, sự nhẹ nhẹ thôi, đúng không nào? Nhưng qua những hình ảnh vô cùng tinh tế của tác giả được gắn với những yếu tố ở trong đời sống, ở trong thiên nhiên. Ví dụ như ở đây là cái vắt nửa mình của đám mây mùa hạ. Còn ở trong bài thơ Chiều Sông Thương đó chính là cả chiều thu sang sông. Kem hình dung ra không? Chị dựa trên cái việc thống nhất ấy trong phong cách sáng tác của tác giả để rồi liên hệ mở rộng khi phân tích hai câu thơ này. Các em hiểu không nào? Kem hoàn toàn toàn có thể học tập cái cách liên hệ mở rộng đấy nhá Ok chưa? À, ở đây chị bắt gặp một bạn có hỏi về cuốn sách nghị luận xã hội thì cuốn sách tuyển tập à cuốn sách sổ tay chinh phục nghị luận xã hội thì hiện tại chị cũng có bán nhá. Và giá của cuốn sách đấy là 149k Thế thì nếu như em muốn lấy thêm những thông tin về cuốn sách sổ tay chinh phục nghị luận xã hội có thể nhắn tin về cho chị, được chưa nào? Còn ở đây thì chị đang cùng với các bạn lắng nghe những bài viết ở trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm là về cái phần nghị luận văn học của chúng mình. Các em có hiểu cái phần liên hệ mở rộng này không? Và chị cũng mong muốn sao rằng là các bạn có thể hiểu được và các em áp dụng được trong bài viết của mình. Được không nào? Không phải chúng ta liên hệ mở rộng là cứ liên hệ với những hình ảnh tương tự Ví dụ như ở đây tác giả miêu tả đám mây Xong rồi chúng ta cứ nghĩ là uh, miêu tả à, liên hệ mở rộng với những câu thơ khác cũng viết về đám mây ừ, Cái đó chỉ là một trong những cái hướng để liên hệ mở rộng thôi Ở đây thì uh, khi mà các bạn đọc những bộ ấn phẩm của Văn Chị Hiên Các em sẽ thấy một cái điều uh, mà chị rất hay sử dụng Đấy chính là liên hệ mở rộng khi nêu ra phong cách sáng tác của tác giả Cái điều đó nó không chỉ giúp chúng ta đưa ra được kiến thức của mình Mà còn giúp cho người đọc có được cái nhìn tổng quát hơn về cả một chặng đường sáng tác của tác giả này ví dụ như ở đây là tác giả hữu thỉnh được không nào thế nên là các em hoàn toàn có thể áp dụng phần này trong quá trình mà chúng mình viết bài về bài thơ sang thu nhé được chưa? Rồi thì đó là trong khổ thơ thứ hai này. Tiếp tục chúng ta còn phải phân tích khổ thơ thứ ba nữa, đúng không nào? Đấy, và khi mà chúng ta trích dẫn chứng ra xong, trích dẫn chứng liên hệ mở rộng xong, chúng ta có một câu văn để chúng ta kéo bạn đọc trở lại với cái phần mà mình đang phân tích về bài thơ chính ở đây là bài thơ Sang Thu. Nếu không thì chúng ta sẽ rất dễ bị xa đà vào phần liên hệ mở rộng và khiến cho bài viết của chúng ta bắt đầu trở nên lùng cụm này, lan man này, không tập trung vào vấn đề, đúng không? Thế nên cái gì nó cũng chỉ nên vừa phải giải và tinh tế thôi Ở đây chị trích ra dẫn chứng liên hệ mở rộng xong Sau đó chị kéo bạn đọc trở lại với cái mạch phân tích của mình này phải là một người yêu mùa thu, yêu thiên nhiên và giàu suy tư, chiêm nghiệm thì thi sĩ mới có môi mối giao cảm sâu sắc ấy. Đấy, bắt đầu trở lại với cả mùa thu này, với cả thiên nhiên và với cả sự suy tư của tác giả để chúng ta kết nối sang phần phân tích đoạn 3. Hữu thỉnh từng tâm niệm Thơ là kinh nghiệm sống. Trong khổ thơ cuối, từ cảm nhận về mùa thu, tác giả đã hướng vào bể sâu tâm tưởng. Vẫn còn bao nhiêu nắng, đã vơi dần cơn mưa, sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi. Nghệ thuật đối qua hình ảnh vẫn còn, vơi dần, nắng, mưa đã tái hiện sự vận động trái chiều của hai hiện tượng thiên nhiên nắng và mưa. Chúng vận hành theo quy luật và có thể dự báo. Tác giả đã mượn những hiện tượng thiên nhiên quen thuộc, dễ nắm bắt để cụ thể hóa khoảnh khắc giao mùa. Bước chân của nàng thu như hiện hình giữa đất trời qua hàng loạt từ ngữ chỉ mức độ, ước lượng được sắp xếp theo trình tự giảm dần vẫn còn bao nhiêu vơi bớt mùa hạ quả thực đang nhạt dần và những dấu hiệu của mùa thu ngày một đậm nét hơn không gắt đổ không gay gắt đổ lửa như nắng hạ nắng thu dịu dịu trong lành, không sầm sập chút nước như mưa hè, mưa thu lưa thưa, sấm cũng không rền vang, bất ngờ mà ít đi và nhỏ hơn. Những tiếng sấm bất ngờ gắn với những suy ngẫm về cuộc đời, lẽ sống. Tác giả sử dụng biện pháp nhân hóa, hàng cây đứng tuổi, vừa tả thực những cây cổ thụ lâu năm, vừa gợi tả bước đi sang thu của hồn người, của đời người. Vẻ điềm tĩnh của cây trước sấm sét, trước nắng mưa phải chăng là ẩn dụ chỉ sự từng trải, chín chắn của con con người sau những bão rông khi con người đã trải nghiệm nhiều thì ngày càng vững vàng hơn trước những tác động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời. Đó là nét độc đáo trong cách nhìn, cách cảm, cách nghĩ của tác giả về thiên nhiên, về đời người trước những na, trước những thăng trầm của đời sống. Từ sự suy tư của nhà thơ và sâu xa hơn là niềm tin tưởng, lạc quan, ta hình dung về một đất nước Việt Nam đã trải qua bao thăng trầm của thời gian, một đất nước đã đi qua cả một thời kỳ dài của chiến tranh gian khổ. Nhà thơ tin rằng đất nước ấy sẽ vững vàng trước biến thiên của lịch sử, trước những tác động của ngoại cảnh, cũng giống như niềm tin mãnh liệt của thi sĩ Thanh Hải đặt để nơi tương lai của đất nước đất nước 4.000 năm, vất vả và gian lao, đất nước như vì sao cứ đi lên phía trước. Quả thực, lắng sâu trong tâm hồn thi sĩ Hữu Thịnh là sự đồng cảm về bài học nhân sinh trong cuộc đời mỗi con người. Phải chăng mùa thu đã đem đến một bài học cho tác giả và giờ đây ông truyền lại cho chúng ta? Trong một bài phỏng vấn, Hữu thỉnh đã giải thích Sấm là những khó khăn thử thách mà dân tộc Việt Nam đã trải qua hai cuộc chiến tranh ác liệt chống Pháp và chống Mỹ. Còn hàng cây là hình ảnh của đất nước, dân tộc vững vàng vượt qua thử thách. Chúng ta không còn sợ bất cứ thế lực nào, vững vàng vươn lên phía trước trong công việc xây dựng đất nước. Và sang thu chính là thu thiên nhiên, thu con người, thu đất nước. Đó, sau khi chúng ta phân tích xong thì các em khái quát và các em chuyển sang cái ý mở rộng mà đề bài yêu cầu đó chính là suy nghĩ về vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Hữu Thỉnh. Đúng không nào? Ok chưa? Ừ, đó. <laughs> Rồi, Ok, sang thu là tiếng lòng của hữu thỉnh khi hạ qua thu tới Đó cũng chính là thi phẩm thể hiện rõ nhất cái hay, cái đẹp của con người đất dứa Tam Dương Hữu thỉnh là thế, một đời người nhiều gian truân và vất vả với biết bao sóng gió, thăng trầm Thế nhưng ông vẫn gọi thơ là tiếng lòng, coi thơ là vũ khí đắc lực Và ông nghĩ cái lộc lớn nhất mà cuộc đời ban tặng chính là thơ Thơ là kinh nghiệm sống, Đối với Hữu Thịnh, đó chính là tiếng nói ở Trường Sơn năm ấy. Người sốt rét hát cho người sốt rét, đường ngổn ngang, đường đất còn cháy khét, hay chính là cảm giác bâng khuâng, bồi hồi trước thời khắc giao mùa, sấm cũng bớt bất ngờ, trên hàng cây đứng tuổi. Vậy là khi mà đề bài có yêu cầu chúng ta là từ đó hãy nêu nhận xét về vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Hữu Thỉnh thì qua phần này chúng ta đã nêu ra được là vẻ đẹp tâm hồn của nhà thơ Hữu Thỉnh ở đây là gì? Đó chính là những cái sự chiêm nghiệm, chính là sự nhạy cảm trước thời cuộc, đúng không nào? Sang thu là một bài thơ ra đời khi mà đất nước cũng đang trong những cái thời buổi, trong những ngày độc lập đầu tiên, trong những mùa thu độc lập đầu tiên và từ những cái đổi thay, từ cái sự nhạy cảm, cảm nhận của tác giả về đời sống con người để rồi tác giả bắt nhịp với cả sự đổi thay của thiên nhiên và viết lên bài thơ này đúng không nào các em thế nên khi mà đề bài yêu cầu chúng ta liên hệ thêm với một vấn đề nào đó yêu cầu chúng ta nhận xét thêm về một cái khía cạnh nào đấy liên quan đến tác giả thì các em bắt buộc phải viết thêm một luận điểm ở phần cuối thân bài để có thể đạt được cái số điểm tương ứng nhé một khi đề bài đã yêu cầu mà chúng ta không viết thì sẽ không có điểm đâu thế nên là phải bám sát vào đề bài Ok chưa? Đấy là cái lưu ý tiếp theo của chị khi đọc đề bài này với chúng mình. Để rồi cuối cùng thì chúng ta có thể kết bài là gì? Gần 30 năm trong nghề cầm bút, Hữu thỉnh đó, gần 30 năm trong nghề cầm bút, Hữu thỉnh đã để lại nhiều thi phẩm đặc sắc mà Sang Thu là một ví dụ. Thơ hữu thỉnh nghiêng về những suy tư và dày đặc những câu hỏi. Đó là lý do khiến cho thơ hữu thỉnh mang cái nhìn chiêm nghiệm về cuộc đời. Mặt khác, đã từng trải qua cuộc chiến tranh gian khổ, ác liệt nên thơ hữu thỉnh là sự thăng hoa của kinh nghiệm sống, là sự ngân vọng của những kỷ niệm sâu sắc về một thời bom đạn. Đó là nhận xét của thạc sĩ Nguyễn Hà Anh. Khép lại về trang thơ hữu thỉnh và sang thu, xin mượn vài dòng của lời thưa, một kiểu xưng danh của nghệ thuật trèo dân gian. Tôi vẫn thường hay lẫn với mồ hôi Xin bạn cứ hình dung một mảnh đời ấm áp Những gì hay để quên, những gì hay bỏ sót Tôi ấy mà, xin bạn hãy hình dung À đó, đó là toàn bộ bài văn mà hôm nay chị đã chia sẻ cùng với các bạn Bài văn về một đề bài liên quan đến bài thơ Sang Thu Mong rằng là cùng với những lưu ý mà chị nêu ra trong buổi học hôm nay Các em đã có thêm cho mình một lần nữa này Ôn tập về kiến thức nền của bài thơ Sang Thu Thứ hai là có những lưu ý khi chúng ta diễn đạt, khi chúng ta phân tích, khi chúng ta viết bài, khi chúng ta muốn liên hệ mở rộng Đúng không nào? Và đây chính là một trong những bài văn được trích từ trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm. Các em có hiểu vấn đề không nào? Ok chưa? Đấy, Thế nên rằng bạn nào trong giai đoạn này nhá, các em còn muốn rèn luyện thêm về cách diễn đạt của mình, mong muốn có thể tham khảo thêm nhiều những cái cách diễn đạt và đặc biệt là có thể hiểu được chúng ta học tập được gì từ trong những cách diễn đạt ấy thì các em hãy mua cho mình cuốn sổ à, à cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm này nhá. Ok không? Ở đó thì các bạn được đọc này, sau đó các em được nghe audio này để chúng ta có thể uh, dễ thấm hơn về những câu văn ở trong bài ở trong bài viết mà các em tâm đắc cái thứ hai nữa là các em có thể lên xem những phần phát trực tiếp của chị để chúng ta rút ra được những cái kinh nghiệm, rút ra được những cái phần đặc sắc mỗi khi mà chúng ta đọc những bài văn mẫu này. À, các bạn vẫn hay ngại đọc văn mẫu bởi vì bên cạnh rất nhiều những lý do thì chị biết có một cái lý do đấy là các em cảm thấy là mình không thể viết được như thế đâu nên là thôi đọc cho biết thôi và đọc đến đâu là trôi đi đến đấy đúng không nào đọc xong là cũng quên luôn thế nhưng nếu như mà khi mà chúng mình có cái kỹ năng là chúng ta biết cách đọc và hiểu được tài liệu thì các em sẽ biết là chúng ta học tập được điều gì cũng giống như vừa rồi chị chia sẻ với các bạn chúng ta học tập được một cái hướng dẫn dắt và liên hệ mở rộng là dẫn dắt liên hệ mở rộng liên quan đến phong cách sáng tác của tác giả đúng không rồi cách mà chúng ta kéo bạn đọc trở lại với mạch phân tích của mình sau khi đã trích dẫn chứng mở rộng xong rồi ok chưa rồi là cách mà chúng ta uh, áp dụng những cái lời chia sẻ của tác giả để đưa vào bài văn của mình cho bài văn của mình thêm phong phú này đúng không rồi cách mà chúng ta phân tích và kết nối các ý đấy thì đấy chính là những cái yếu tố mà các em có thể học tập được khi chúng ta đọc tham khảo những bài viết trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm này ok chưa thế nên rằng Thế nên rằng chị nghĩ rằng đây sẽ là một người bạn đắc lực nhất cho các bạn trong giai đoạn ôn thi một tháng cuối này Bởi vì là ôn tập về mặt kiến thức thì các bạn đã có những khóa học cùng với chị rồi này Đúng không nào? Ôn tập về kiến thức nền, đấy, ôn tập về cách viết Còn ở đây thì chúng ta có thể mua cho mình những cuốn sách hay để các em có thể tranh thủ bất cứ thời gian nào Dở ra và đọc này, rồi tranh thủ thời gian rảnh để nghe audio ở trên app học tập của học văn chị Hiên nữa Thì chị nghĩ rằng là qua cái quá trình chăm chỉ đấy, chắc chắn các bạn sẽ gặt hái được về thành quả ngọt ngào và xứng đáng với những gì chúng ta đã bỏ ra. Ok chưa? Thế nên rằng, thế nên rằng chị rất mong muốn có thể đồng hành cùng với các bạn trong cái giai đoạn ôn thi cuối này thông qua những ấn phẩm của văn chị Hiên. Ví dụ như là cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu, rồi là bộ sổ tay văn học Tất cả những thông tin liên quan đến ấn phẩm em có thể nhắn tin về cho chị Được chưa nào? Nhắn tin về cho chị để có thể đặt sách này Để có thể mua sách kịp thời Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa Đúng không? Thế nên thay vì việc là chúng ta uh, cứ ôm đầu và cứ nghĩ rằng là học bất chấp đi ờ, Còn khoảng độ 2 tuần cuối thôi Em học lại từ đầu học ngày học đêm Em học lúc nào em cũng học Đừng nghĩ như vậy, không có kết quả đâu. Nếu như mà chúng mình học bất chấp như thế thì không những là vô cùng áp lực mà lại còn khiến cho chúng ta không thể nào nhớ được và khi đi thi thì như là một cái như là một ván bài và chúng ta quá mạo hiểm luôn, đúng không? Thế nên là có thể chuẩn bị được gì thì hãy chuẩn bị ngay từ lúc này đi nhá. Nếu như mà mong muốn có thể ôn tập này, mong muốn có được cái định hướng ôn tập trong một tháng cuối và mong muốn sở hữu những ấn phẩm tốt để các em phục vụ cho quá trình ôn thi ngay lập tức nhắn tin về cho chị ok chưa rồi Vậy là trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta lại dành ra một khoảng thời gian nhỏ để cùng với nhau ôn tập về một tác phẩm nữa trong chương trình ôn thi và 9 vào 10, đúng không nào? Trong những buổi phát trực tiếp sau, chị cũng rất mong là các em có thể thường xuyên lên xem phát trực tiếp vào khung giờ buổi trưa hoặc là uh, cuối giờ chiều như thế này để chúng ta học cùng với nhau nhiều hơn nhé. ừ, Chị tin rằng là mỗi ngày dành ra một chút ít thời gian Thì các bạn sẽ không bị quên kiến thức này Sẽ tự nhắc nhở bản thân mình Nếu em bị quên thì cứ để học văn chị Hiên nhắc nhở em nhé. Được không? Cứ những khung giờ buổi trưa hay là cuối giờ chiều Thì dành ra một chút thời gian vào học cùng với chị Được chưa nào? Đấy, còn nếu như mà chúng ta muốn học sát sao hơn này Cụ thể hơn này Thì các em có thể tham gia các khóa học Và mua cho mình những cái bộ ấn phẩm của văn chị Hiên như thế này như là một bài hôm nay chúng chị ờ, đọc cho các em nghe trong cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu nhá Ok chưa? Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều Và trong những buổi phát trực tiếp sau Chị sẽ tiếp tục ôn tập cùng với các bạn Có mong muốn chị ôn tập về tác phẩm nào Thì các em cũng hãy bình luận hoặc là nhắn tin Để chị biết được cái tình hình và mong muốn của các em nhé Được không? Rồi, hôm nay thì cảm ơn các bạn rất là nhiều Và hẹn gặp lại các em trong những phần phát trực tiếp sau nhé Bye bye